Tình là nghề xóm thì có bao lâu Mà sao hơn thua nhau mấy câu Tình yêu là những gì kết thân nhau Thì ta hãy càng luôn chân quý Oan gia, oan gia Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người ừ? ổi hết rồi má alo hả ông nói thiệt hả dạ xin thông báo xin thông báo 15 phút nữa cái người mà ai cũng biết chẳng có gì phải u ám vậy là con sắp có quà rồi trời ơi nhanh dọn dọn dẹp đi trời ơi trời má ơi má ơi gì ơi gì dạ chưa tới chui chui chui chui chui chui chui bỏ vô lại trời đất ơi má gì sao vậy có khi nào kẹt xe không ta con thấy có gì đâu mọi người làm quá à má gì đợi tiếp đi con lên phòng đọc chuyện ê khoan dạ alo sao thông tin không chính xác hả trời ơi cái thiệt tình á à, vậy thôi đi bực mình ông quá à sao má sao sao sao thông báo thông báo sao? cái người mà ai cũng biết là ai đó sẽ không tới yeah là ngày nữa được tự do rồi yeah, ơi vậy là con mừng hụt rồi trời ơi là trời coi nè quăng rác qua nhà người vậy đó hả ăn ở vậy đó hả hả ăn ở vậy hả Ê, trời đất ơi nè bà làm cái gì vậy bà vừa mới chửi ai đó chửi ai chửi người nào quăng rác cho nhà tôi chứ chửi ai nè cái tội này là tội vu khống nha bà có tin là tôi kiện bà không <laughs> hả bà kiện tôi hả trời không sợ đất không sợ không để tôi sợ bà ê nếu bà sợ tôi á thì làm ơn bà gắn camera đi à, bà rảnh quá tự nhiên tôi bỏ tiền gắn camera hả bà ngon bà gắn đi bà gắn đi à, bà gắn đi cả ngày bà chực chờ bà chực chờ bà làm như tôi là chó cái gì bà là chó cái đó bà nói gì nói gì sợ bà hả cãi nhau cấp báo cái cấp báo dạ 5 phút nữa người mà ai cũng biết là ai đó sẽ đến đi vô dọn dẹp ủa má sao vậy vô dọn dẹp dọn chi để bình thường để nguyên hiện trường đi không sao đâu trời đất ơi bà nội mày la tao không được đâu bà cấp lương mày một tháng không cho ăn sáng bây giờ vậy thôi vậy đi vô bác ngộ thiệt nha lần nào á bác lên đây nha tôi thấy cái mặt bà dễ thương dễ sợ cái mặt sò vậy đó lúc nào cũng ruột rè lo sợ nè coi là cách ăn ở của mình đi nha bà nói cách ăn ở làm sao bà ừ? <laughs> bà đừng tưởng tôi nhịn bà nha thôi mà không có nói bữa nay tôi tịnh tâm tịnh khẩu tịnh khí để cho ai kia muốn sủa gì sủa đi cái gì bà nội bà nói gì? gì bà nói ai sủa ý bà nói tôi là chó đó hả tôi nói bà chó hồi nào bà mới nói tức thì nè bà tự bà nghĩ bà chó trai nói bà chó trời đất ơi con người đâu có sủa chỉ là con chó nó mới con... nè hỏi thôi ừ. trời ơi bác chơi sọt dễ sợ hả ba ủa bộ gây lộn hả dạ đâu có đâu mẹ hả ba nãy, nãy bà ho quá trời luôn á bà bệnh hả ừ hình như phổi tôi có vấn đề á bà trời ơi bà bệnh hả nguyệt bà quá à ừ. để tôi đem xăm qua cho bà uống nha à, nhớ nghe nhớ thực hiện nha dạ à, bác khỏe không bác tình làng nghĩa xóm là phải vậy dạ ừ, khỏe <laughs> dạ ừ nè tôi có đem đem quà cho cho cho cô nè trời ơi có cả của con nhỏ nữa <laughs> trời ơi lần này có quà nữa ha bác ừ. con cảm ơn bác nhiều ừ. dạ dạ dạ ừ. dạ mẹ thôi mẹ vô mẹ nghỉ ngơi đi mẹ ừ, mẹ đi mệt anh nè dạ sẵn đó tôi mới lên đi qua bển ăn cơm với tôi cho nó vui dạ con cũng muốn ăn cơm với bác ừ. lắm nhưng con chỉ sợ qua bển ăn rồi có người nhìn mặt con họ ăn không có ngon à, sao sao ăn không ngon dạ con chỉ nói ngắn gọn vậy thôi dạ con cảm ơn bác ờ <laughs> ừ, nhà sao không sách cho mẹ dạ. nãy giờ sách dạ. mệt dạ. Thì sao mà nó nó nói kỳ vậy dạ không có gì đâu mẹ mẹ vô đi con đấm lưng cho sách mẹ ba cái đồ mãi muốn chết dạ. luôn dạ, hai ơi trời ơi cái gì vậy trời ơi gì dạ. hả cái gì tình gì chứ xin cái gì mà xin thôi gì mà thôi nói chuyện đây luôn ngồi xuống đây nói cho nghe nè chị biết bà hai chưa bà hai á bà hai đi sống trên đó thôi đừng có kể chuyện là vậy nè từ từ nghe kể vậy trời đừng có kể thật nhiều chuyện chưa bỏ sao ta nhiều chuyện nhưng mà nhiều chuyện chuyện này vui quá trời vui luôn để kể cho nghe mà giọng ai nghe quen quen <laughs> khỏe dạ bác gái à, bác gái khỏe không khỏe tôi nói hoài tôi dạy hoài tôi bảo đừng có nhiều chuyện đừng nhất là đừng có xía vô cái chuyện của người ta người dạ, ta sao kệ người ta dạ, con cũng biết đó nhưng mà tại không vì... có nhưng không tại không nhưng không nhị gì chứ trời hồi bằng tuổi của cô tôi ở dưới quê đấy trời ơi tôi sống tôi nền nã tôi đàng hoàng không bao giờ xía vô chuyện người ta người ta có chuyện là mình cứ đi chứ mình không bao giờ mình xía vô trăng trời bởi vậy cho nên cô thấy bây giờ tôi sống thế bây giờ tôi vẫn khỏe mạnh tôi vẫn đẹp đẽ tôi vẫn đàng hoàng tôi không có xảy ra báo gì hình nó in mà mờ mà mờ thì Dạ thưa mẹ con đi chợ Ừ con cứ đi chợ Làm ờ. kịp đi kỳ cục hả? Bà nội Ủa, Con Định gì vậy? Nội <laughs> ừ. Sao? Nội Hả? Bây giờ con phải đi học lớp rồi ừ. Con không có ở nhà bóp tay Thôi, thôi khỏi khỏi lưng cho nội Khỏi khỏi khỏi Không khỏi. nhận con nghe Ờ và cái là một nội thấy đủ rồi Ờ <laughs> <laughs> nè Dạ cháu đích tôn của bà nội có tiền không trời ơi có có để bà nội cho vài đồng ăn bánh ra đường là có tiền con dạ. nè ăn bánh không vài đồng ừ. 500 ngàn sao không đủ hả đủ thì nội đưa thêm ở đây nè này đủ chưa hai con luôn à nội hai con cò luôn <laughs> cảm ơn nội ừ, à. đi cẩn thận nha con con biết rồi ừ tới giờ con đánh bóp cho nội nha ừ ừ ừ hai con đi hết rồi dạ thưa bác thưa bác con đi làm trời ơi bên đây chào sao thấy đẹp quá trời con ừ. chào bác con đi làm wow. <laughs> vậy là tụi nó đi chân tội. còn mình ở nhà ôi cũng thấy nó khỏe à, ba, <laughs> báo gì mà không phải hình nó cũng đỡ chứ à, bà dạ thưa mẹ gì dạ sao nó nói đi chợ rồi đi làm lù lù đi về làm hết hồn à? dạ dạ thưa mẹ con quên đem tiền dạ thưa bác con quên bóp đầm rồi sao tiền anh nhưng mà rồi bây giờ tiền hết rồi đi, đi mua chịu đi Dạ thưa mẹ Mẹ xem báo ngược Gì? Không, đây là cái phương pháp đó dạ. Trên tivi người ta nói là là đọc ngược chữ đó Thế đây tôi đọc gì chứ mà hỏi cái, cái gì là mà mà mà, mà giá liền cho trời à Dạ ừ. dạ. dạ thưa mẹ Hả? Hồi nãy con thấy mẹ ngồi sải tay sải chân thoải mái lắm Ừ thoải dạ. mái Rồi Con sao? thấy bác còn cười ha hả nữa Ủa? Vậy là tôi không có quyền đó hay sao? à già cả rồi có gì khi cũng phải cho nó thoải mái cho nó cười ả à, ả à, chứ bây giờ mấy mấy mấy mấy người họ không cho à? không cho tôi làm cái điều đó dạ ý bác dạ. là mình thích gì là dạ. mình làm đó hả bác ừ tao thích cái gì tao làm cái đó chứ ừ. vậy đúng rồi đó bác ừ. vậy là con cũng là con người mà ừ Thích, thích cái gì là con làm cái đó đúng không bác không ờ, dạ. nhưng mà mấy người còn nhỏ thích cái gì làm cái đó là mấy cái người lớn tuổi cả ở dưới quê thấy hầu đó nó không tôi nói cho nghe tao thấy người lớn muốn làm cái gì làm thấy là có sai cũng nói đúng không dám có é vô người ta nó coi nhìn con trích không có đừng nói xía vô phải nhớ nhớ điều đó nghe chưa người lớn muốn làm gì thì làm con nít là không được bất công bất công hả đời mà